Xin chào quý hàng đến với à, trang nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu cho quý hàng à, một căn nhà phố lai à, kiểu kiến trúc châu Âu nằm trên trục đường Lê Đức Thọ phường 13 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 4 dài 16 được đúc kiên cố một trệt một lửng hai lầu sân thượng và gồm có hai phòng khách một phòng bếp bốn phòng phòng ngủ 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, chính bắc phù hợp với lại khách hàng thuộc ờ, Đông Tứ Trạch ở giá của căn nhà này là 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cái ờ, mặt tiền và cái con hẻm trước nhà để cho khách hàng xem qua lại một lần nữa đây là khu vực mặt tiền của căn nhà còn đây là cái con hẻm trước nhà con hẻm trước nhà của mình thì rộng khoảng 6 mét Ờ, nằm trong khu là nhà lầu đồng bộ khoảng 50 ờ, căn đã đi vào hoàn thiện và đã bán ờ, gần hết rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa được làm bằng sắt mạ đồng hoa văn rất là đẹp tiếp đến là mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng à, hai mét rưỡi để à, giúp chúng ta có thể để à, xe gắn máy ở khu vực phía ngoài này và di chuyển vào khu vực bên trong là một bộ cửa chính được làm một thiết kế hoa văn rất là đẹp di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng khách nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới khu vực ờ, ở, ờ, à, dưới trệt này thì mình có thể rời cái ờ, phòng khách lên trên lửng của căn nhà một thiên thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực ờ, cầu thang khu vực cầu thang của chúng ta thì ờ, tay vịn ờ, cam xe kính cường lực 10 ly mặt đáo hoa cương rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng bếp đây là khu vực ờ, phòng bếp của căn nhà bếp thì ờ, tủ bếp ờ, kệ bếp thì được làm từ chất liệu gỗ sồi phía bên tay trái của chúng ta thì chủ nhà cũng đóng sẵn chúng ta một cái tủ để rượu di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực giếng trời của căn nhà khu vực chính trời này thì để giúp chúng ta lấy ờ, nắng lấy gió và ánh sáng kế bên chính trời thì chúng ta có một cái ờ, nhà vệ sinh cái nhà vệ sinh này thì ờ, phục vụ, để phục vụ cho cái khu vực ở dưới khu vực chiếc đệt này rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà đây là khu vực ờ, ờ, phòng khách à, phòng bếp đây là khu vực uh, tầng lửng uh, chúng ta có thể làm vào phòng ngủ hoặc là làm phòng khách điều đặc biệt của căn nhà này là cái tầng lửng của chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh để giúp chúng ta sử dụng một cách là thoải mái hoặc chúng ta có thể làm phòng karaoke phòng ngủ tùy thuộc vào cái à, công năng sử dụng của à, gia đình mình còn phía sau là mình có một cái giếng à, trời phía sau để giúp chúng ta lấy gió và ánh sáng kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng lửng của căn nhà một sự ờ, thiết kế ờ, rất là đẹp ờ, mang tính chất châu Âu Hiện tại thì mẫu nhà này chỉ có một căn duy nhất ở khu vực Gò Vấp này rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực ờ, phòng ngủ của căn nhà Đây là khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 1 Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu gỗ sồi Tiếp đến là chúng ta sẽ thấy có một cái tủ để tivi và bên trong nhà thì ờ, thiết kế ờ, rất là đẹp mang ờ, kiểu phong cách của nữ hoàng mỗi phòng ngủ của chúng ta thì có một cái tủ quần áo à, để đựng quần áo riêng biệt một à, phong cách một à, kiến trúc châu Âu rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh của căn căn phòng số 1 đây là khu vực nhà vệ sinh đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có một bộ cửa được làm từ chất liệu là cửa nhựa nói thép tiếp đến là chúng ta sẽ thấy là có đầy đủ hệ thống loa bàn cầu cùng với đó là vách ngăn tắm kính rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang à, phòng ngủ số 2 đây là khu vực à, phòng ngủ số 2 phòng ngủ số 2 thì ờ, chúng ta cũng thấy là có một bộ cửa được làm từ chất liệu ờ, bằng gỗ sồi và tiếp đến là chúng ta cũng thấy có một cái kệ để tivi và phía sau là chúng ta thấy có một cái giếng trời với lại cái um, tủ quần áo rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực ờ, ờ, ờ, nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 đây là khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ ờ, số 3 và phòng ngủ ờ, số 4 Mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13 của quận Gò Vấp. Căn nhà này có diện tích là ngang 4, dài 16, được đúc kiên cố một trệt, một lửng, hai lầu chân thượng. Gồm có hai phòng khách, một phòng bếp, ờ, bốn phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, chính bắc phù hợp với lại khách hàng là thuộc ờ, đông tứ trạch giá của căn nhà này là 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng phòng ngủ số 1, số 2 và phòng ngủ số 3 thì nó cũng giống như phòng ngủ uh, số 1 và, và cổ số 4 mỗi phòng ngủ chúng ta thì cũng có một cái tủ ờ, quần áo riêng biệt và một cái nhà vệ sinh rất là rộng rãi và thoáng mát rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ ờ, số 4 đây là khu vực ờ, phòng ngủ số 4 căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ cho nên là chúng ta có thể di chuyển về à, trung tâm thành phố bằng con đường à, à, Quang Trung, con đường à, Phan Vĩ và con đường Phan Văn Trị. Thì tính từ khu khu vực à, đường Lê Đức Thọ này thì chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố khoảng 20 à, đến 25 phút rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, phía trên là khu vực uh, phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau đây là khu vực uh, uh, phòng thờ cửa của chúng ta thì được làm từ chất liệu là nhôm sinh và phía trước là chúng ta có một cái khoảng sân uh, phía ngoài thì chúng ta có thể trồng cây hoặc là để những uh, bộ bàn ghế đây là khu vực uh, quang cảnh xung quanh của căn nhà hai dãy nhà dãy nhà lầu đồng bộ à, rất là đẹp và đã bán à, một số căn rồi chỉ còn lại à, vài căn nữa thôi rồi bây giờ mình sẽ đi chuyển ra khu vực phía sau là khu vực à, à, sân phơi và phòng giặt phía sau đây là khu vực ờ, phía sau đã được chủ nhà che chắn ờ, rất là kỹ lưỡng nếu như quý khách hàng ờ, quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website à, nhà đất hoàng hà vn một lần nữa nhà đất hoàng hà xin kính chào và sớm hẹn gặp lại quý khách